những người lính cụ Hồ. Tôi tình cờ gặp cụ Văn Thanh ngày 12 tháng 7 năm ấy giữa hàng nghìn người tấp nập trước lối lên nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mặt trận vị xuyên. Thanh như hiện ra trước mắt tôi, bộ quân phục giản dị, gương mặt đôn hậu cởi mở. Tôi ngạc nhiên trước những thứ mà anh mang trên người, tưởng đó là trang thiết bị quân sự. Hóa ra là những nén hương xào, hương trầm và hoa huệ. Hôm ấy Thanh đi một mình, dù thời gian đã muộn hơn dự kiến. Chúng tôi vẫn tranh thủ trò chuyện với Thanh vài phút làm quen. Vậy là quen nhau từ đó, mến nhau từ đó. Từ đó, mỗi năm về với ngày rỗ chung các liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, tôi luôn thấy Thanh thấp thoáng đó đây trong các đoàn thiện nguyện. Thỉnh thoảng gặp nhau, nghe Thanh kể. Tôi biết anh là cựu chiến binh sư đoàn 312 trở lại mặt trận Vị Xuyên từ rất sớm. Khi đó anh còn công tác, thời gian không cho phép. Vậy nên, cứ khi nào có thể là Thanh lại một mình đi xe khách lên Hà Giang, hương khói cho đồng đội. Tận tụy, nghiêm cẩn. Sau này, không chỉ hương khói cho người đã khuất, Thanh còn cùng những đồng đội, những nhà hảo tâm đã trở về không chỉ với vị xuyên mà còn đi nhiều nơi trên đất nước, nơi có những người thân của liệt sĩ còn khó khăn, nơi có những thương binh còn vất vả, nơi có những hoàn cảnh đồng đội đặc biệt, cần sự chung tay của cộng đồng. Các anh đã cùng nhau trên những chặng đường như đã từng cùng nhau sát vai trên mặt trận, dưới tầm đạn pháo. Đó là những nhóm thiện nguyện G9, nghĩa là 9 gia đình. Nhóm cựu chiến binh của Sư đoàn 312, những người tâm huyết với việc tri ân tặng quà cho học sinh và gia đình chính sách như mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, các thương binh. Đặc biệt, các anh Trần Hữu Quân, nhà tài trợ chính, hiện là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngọc Diệp. Cù Văn Thanh phụ trách việc thu nhận đồ từ thiện do các nhà bán hàng cho và chuẩn bị các chuyến đi. Tào Văn Ngọ chuyên khuân vác, đóng thùng và vận chuyển cùng Cù Văn Thanh. Có những chuyến từ thiện, toàn bộ kinh phí do Trần Hữu Quân chi trả, anh em đóng góp thêm. Trong 2 năm chống dịch COVID-19, Tập đoàn Ngọc Diệp của Trần Hữu Quân đã chi kinh phí Thanh được ủy quyền mua và cấp phát trang thiết bị phòng dịch cho một số điểm tại Hà Nội, Hà Giang, Bắc Giang. Đặc biệt là các điểm chống dịch và bệnh viện trường học, các xã vùng biên bị dịch nặng. Tận tâm, tận lực, vợ chồng Thanh thường đến các cửa hàng may mặc và bán buôn để xin hoặc mua được giảm giá đến 90% về đóng thùng gửi cho các trường học vùng cao, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Ba Vì, trẻ em trường khuyết tật xã Đàn. Mùa đông 2022, mấy chục thùng quần áo, nỉ, thu đông, chất đầy các phòng ngôi nhà 5 tầng của vợ chồng Thanh. Có cửa hàng cho đến 50 bao quần áo mới, hàng xuất khẩu. Vợ chồng Thanh cùng với Tào Văn Ngọ và Xuân Thu mất 5 giờ đồng hồ để chuyển vào nhà và gửi hàng xóm một phòng. Hàng được cho còn vận chuyển, vợ chồng Thanh tự bỏ phí và cùng bạn bè tự bốc chuyển. Thanh khoe, lương hưu em được vợ cho toàn quyền chi tiêu và mua hàng từ thiện. Đôi khi khuân vác và đóng gói đau hết hai cánh tay. Nhưng em lại thấy vui khi nghĩ đến trẻ em và bà con được mình trao tặng những chiếc áo, chiếc quần, và những chiếc chăn bông để làm vơi đi cái giá lạnh nơi núi rừng biên cương. Em cũng rất vui vì vợ em ủng hộ và cũng là người bạn luôn đồng hành cùng em trong nhiều chuyến đi về Hà Giang và miền Trung. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh chị vì tấm lòng thơm thảo của các anh, các chị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 sư đoàn 56 sau ờ, tiểu đoàn tôi cắt về cho sư đoàn 34 về tiểu đoàn 12 E466 F34 thì tháng 9 năm 85 tôi vừa trên tôi là lính trinh sát trinh sát báo binh tôi vừa trên đài rồi thì qua lúc bây giờ Long đồng chí Ngô Thăng Long thì là thủ kho của của C9 em tiểu đội D12 E466 thế ba anh em mới còn một đồng chí nữa là Trần Giáo Siêu ba anh em cùng phải bị bị pháo của quân Trung Quốc nó bắn vào nó bắn vào hôm đấy nó bắn năm loạt đấy thì anh Long là bị anh Long bị dạ, một mảnh ở bên này đi từ đây cái mảnh đấy nhưng mà nó xé từ đây xuống đến tận con với cái ngón chân này nó mới mắc ở ngón chân thế còn ờ, đồng chí thêm giao diêu chưa chuẩn bị một miếng này một miếng vào đây cụt luôn chân thế chỉ có mỗi tôi là vâng, tôi không bị sao Ê, lúc bấy giờ là gọi xe ra và tôi đưa đồng chí Long này ra xe để về phòng Trường phương, biếu mẹ và hỗ trợ một phần nào khó khăn cho thương binh đồng đội của con và có một chút quà thì à, ai cầm được không mình cảm ơn tất cả các bác các chú đỗ đứng bên này đi vui vui vui bình tĩnh đi vũ đứng đằng sau đến ta ờ, nói hết tình vâng. cảm của gia đình của cháu thì trước bố cháu còn sống ấy bố vâng. cháu cũng ở bộ đội đấy ờ, bố cháu còn có lương nuôi ờ, nuôi được cháu được ừ. sau mà bố cháu mất thì là coi nhà chỉ mẹ con ừ, chỉ có là lương tựa vào nhau nói thật các cái chú là đây nhà đây nhà tiêu chuẩn của bố cháu ừ, mới được cái gian nhà như thế này ở thế mẹ mẹ con cứ bảo rằng à thôi bây giờ thì bố mất như thế thì mẹ con không ấy được thì nói thật các chú ở trên này xe thì cũng được hai triệu ba thật với các chú đấy ờ, hai chồng xe mình luôn chục xe mà thế thì, thì bây giờ mẹ con thì bây giờ cùng bọc nhau như chả nhẽ bây giờ bố mất bây giờ mà mà lại có một thằng con mày này mà này, này nói nó là không có lương không có gì cả thì không bao giờ nói như thế thù dù sao là có bát cơm cũng xẻ ra nằm đôi mẹ con cùng bọc nhau nói thật là các chú thế thế ngày hôm nay này thì rất là cảm ơn các chú vâng. Vâng. xin à, cảm ơn tất cả ờ, các bác và các chú các đồng đội và có ờ, tình cảm ờ, đến gia đình với cháu Long đây vâng, vâng thì con uh, rất là cảm ơn sự đón tiếp của mẹ cũng như là gia đình thì đây gọi là có một chút lòng thành của anh em trong đoàn thì số tiền uh, 5 triệu đồng ờ, con xin được gửi mẹ du vâng vâng vâng, vâng. và ngoài ra thì uh, hội dược học của hà nội là cũng có một chút gọi là quà nó một cơ số thuốc nó là thuốc bổ và thuốc uh, bệnh thông thường xin được uh, biếu mẹ và đồng ruộng từ từ đưa đi tôi để tôi được có cái may này để được có cái nhà à, của ông chồng tôi chia từ trước dạ, dạ, thì ở mới được nếu mà không có thì mẹ con phải rụp phục về quê rồi từ lâu rồi đấy Vâng. nay thì xin ờ, cảm ơn tất dạ, cả dạ vâng con vâng. dạ, dạ. Ờ, ờ, à, liên đỡ đỡ cái túi cho mà quan tâm đến gia đình đến khoan nơi để xin cảm ơn tôi thì dạ. mạnh cái này cái này trao cho long trao cho long vâng, đây mạnh đây chúng ta chúng ta anh anh hải anh dạ. không không không không có để để ai à, được mà được rồi được rồi không sao ai được mà thôi hùng cao hùng cao hùng cao từ từ đây là một chút tấm lòng của nhóm G9 và những người bạn thì để gọi là động viên được phần nào và giúp đỡ phần nào những khó khăn của mẹ cũng như đồng đội các gia đình đang phải gồng gánh hàng ngày thì tôi rất mong là bạn à, cái nhất là phát huy cái bản chất của người lính vị xuyên năm xưa vững vàng vượt khó vượt qua bệnh tật để cùng với gia đình đảm bảo để xây dựng được gia đình cuộc sống tươi đẹp hơn chúc bạn và rất là mạnh khỏe tôi tôi xin chúc tất cả các anh em đồng đội đến à, trong tôi xin rất cảm ơn à, thưa mẹ mẹ thủy cũng như con nói ban đầu thì cũng phát huy cái truyền thống cao đẹp của dân tộc ta là đền ơn đáp nghĩa thì nhân dịp 27 tháng 7 chúng con đến trước được thăm mẹ để thăm đồng đội của chúng con để bây giờ chúng con cũng còn những địa chỉ tiếp theo thì à, xin xin phép mẹ chúc mẹ đồng đội cũng toàn thể gia đình mạnh khỏe và vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách để mong rằng cuộc sống sẽ được tươi đẹp hơn và qua đây cũng xin rất mong được nhận sự ủng hộ của cộng đồng cũng như là cả tổ chức cá nhân coi như là trên tuyên quang Ờ, cũng xuống nhà, ờ, nhà tặng cho đồng chí này là đây là của tôi nhé tiệp tiệp hiệp nào nhỉ hiệp ờ, bán thuốc ấy bán thuốc hôm trước anh em chuyện này bây giờ sau đây sẽ có con xin phép con sẽ anh anh anh em mình đứng đây chụp một cái ảnh kỷ niệm mình cái mảnh cũng trôi dần trôi dần vâng vâng à, thưa tổng thư ký anh em đồng đội tổng thư ký một địa chỉ tiếp theo mà cũng là cái địa chỉ cuối cuối cùng trong cái chuyến chiên tháng 7 của cựu chiến binh và trận Bình Xuyên cũng như nhóm chiến hội dự học và những người bạn là địa chỉ cuối cùng địa chỉ của gia đình thương binh Trần Duy Dương, anh Nguyên là chiến sĩ của c sáu tiểu hai trung đoàn 86 của sư đoàn 36 anh bị thương ở ờ, chiến dịch bây lần tết tết tám tư sáng tám nhau thì là một thương binh nhưng mà anh phát huy được bản chất của anh hùng của mình đi vận tải đi làm tất cả các việc nhưng mà thời gian gần đây do sức khỏe là anh không không thể đáng đáng được nữa và, và đây là một lần của dương thì cũng đau yếu luôn đặc biệt nữa là vào ngày hôm nay ra thì chiều thì như mọi người thấy cũng là mai đấy cuộc sống cũng rất là khó khăn thì à, xin giới thiệu mấy anh đồng đội đây là toàn bộ anh em đồng đội của mặt trận Duy Xuyên nhóm người chi thì xin giới thiệu đây là sự học của trung tâm chính trị và đây là cú cú cú của sư đoàn hai ở chương trình bình chiên tháng 7 để đến ông nghĩa này thì ờ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng tôi may mắn hơn bạn là chúng tôi được trở về lành lặn đấy thì thì để đến đáp nghĩa thì hôm nay đoàn chúng tôi có đến để thăm hỏi động viên bạn ờ, cố gắng phát huy được cái bản chất của của tàn và không sớm và ít nhiều có cái tình cảm để và chất thì nó là một phần thôi nên là cái tình cảm anh em đồng đội mới là cái quý thì có một phần quà xin à, đây mạnh mạnh vào này để à, trước là động viên các bạn và hỗ trợ được phần nào khó khăn trong cuộc sống mà bạn và gia đình đang đang vượt trải thì à, trong này là có 5 triệu đồng của toàn bộ anh em trong nhóm và các nhà hảo tâm chuyên đến các nghĩa các bạn à, thương binh trong kỷ niệm 75 năm ngày thương binh sĩ và ngoài ra thì à, bên nhóm chỗ trường học nó có một cơ số thuốc thuốc đấy nó là thuốc bổ thì tôi thì à, nhà còn mẹ già thì gửi biếu mẹ để mẹ bổ sức khỏe để chỉ vui cùng con cháu còn bên cạnh đây thì cũng còn một phần quà nữa cũng chỉ là một cái ờ, mấy hộp nước yến rồi là một cái bánh kẹo thôi thì cũng chỉ là cái tấm lòng thì ờ, xin gửi đến bạn và một lần nữa chúc bạn đúng như câu hồ nói tạm bảo về trước hết thì ờ, em xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả các anh các chị đây là cái tình của các anh các chị dành cho em và gia đình em thì em cũng không không biết nói gì hơn thì xin cảm ơn và ghi nhận cái sự ừ, ân tình của các anh các chị rằng vì ừ, nói chung là cùng là người lính nhau thì chúng ta cũng đều biết thì có người may mắn có người không may mắn thì cái chuyện đấy là chuyện bình thường thôi thôi đâu không có vấn đề gì đâu thôi lần nữa là em xin cảm ơn tất cả các anh các chị của nhé à.